và một con duy nhất là 2892 292 để anh em tham khảo bia hơi trả đá anh em ạ rất đẹp rất rực rỡ anh em nhé và những ai muốn số đẹp số chuẩn muốn về bờ một cách an toàn tuyệt đối nhất thì hãy liên hệ vào Zalo 0917317801 anh em ạ tôi sẽ đưa tất cả anh em về bờ vào mỗi tối phải không anh em và chạm đề tôi sẽ chốt cho anh em là chạm 3 và chạm 5 để anh em tham khảo vào ngày mai anh em nhé